và thông tin mới đây nhất và ngay trong ngày hôm nay là bọn tôi đã nhận được một thông tin là Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19 vượt qua cả Trung Quốc và Ý. Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ thì tăng vọt lên 82.000 người, cao nhất thế giới, vượt qua hai quốc gia trên. Và Và một thông tin về đáng chú ý nhất là ngày 26 tháng 3, Mỹ với dân số 330 triệu người có tổng số người nhiễm Covid-19 vượt qua hai điểm nóng là Trung Đại Lục và Ý. Theo AFP, Mỹ cũng đã ghi nhận hơn 1.200 người chết. Nước Ý thì có hơn 80.000 người ca nhiễm chủng mới của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 với số người tử vong cao nhất lên tới 8.200 trong khi đó số ca nhiễm tại Trung đại lục là 81.000 người và 3.200 người. Nhiều bệnh viện ở Mỹ phải trở nên quá tải vì tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân COVID-19 và 40% dân số Mỹ đang sống dưới lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng so với các chuyên gia y tế, các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo số người nhiễm COVID-19 thực sự được cho là cao hơn nhiều so với dữ liệu công bố chính thức do thiếu hụt bộ xét nghiệm COVID-19. New York là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Mỹ với 280 người chết tại thành phố New York. Các chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ cảnh báo nguy cơ bác sĩ buộc phải lựa chọn bệnh nhân COVID-19 để điều trị do bệnh nhân quá tải tương tự như ở Anh và Ý và Tây Ban Nha, theo như CNN bơm tiền chống nguy cơ suy thái tại nền à, tại nền kinh tế lớn nhất thế giới bộ lao động mỹ thông báo là có hơn 3,3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hồi tuần tới đây là con số cao nhất từ trước đến nay mà tình trạng thất nghiệp đang lan rộng với các lĩnh vực từ dịch vụ bán lẻ đến không vận tải vì gần phần nửa đất nước đã bị phong tỏa trong buộc các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa đây chỉ là các con số thống kê ban đầu thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thị trưởng New York ông Bill DiPiso nói về ước rằng tính 500.000 người tại thành phố này sẽ mất việc. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách cứu trợ kinh tế lên tới 2.000 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ trước đến nay. Và khoản tiền này sẽ chi để ứng phó với đại dịch, hỗ trợ người dân, dịch bệnh, bệnh viện thì cũng như các ờ, doanh nghiệp Mỹ phải chịu thiệt hại vì Covid-19. Hạ viện Mỹ sẽ bỏ qua thông qua gói ngân sách này vào ngày 27 tháng 3. Và cuối cùng là Tổng thống Trump ký hành luật để giải ngân. Kể từ khi bùng phát ở Trung đại lục hồi cuối năm ngoái, đại dịch này thì cũng đã lây lan cho 500.000 người khắp thế giới và làm chết gần 24.000 người, gây quá tải hệ thống y tế ngay cả các quốc gia giàu có buộc chính phủ nhiều nước phải áp đặt lệnh phong tỏa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người. Một nghiên cứu của công bố của Đại học Hoàng gia Anh dự đoán là 1,8 triệu người trên thế giới có thể chết vì cô nhiễm 19 trong năm nay, ngay cả khi các quốc gia áp dụng biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn. Và trước nền nguy cơ suy thoái toàn cầu, lãnh đạo G20 nhóm nền kinh tế lớn bao gồm Mỹ họp khẩn trực tuyến ngày 27 tháng 3 đã cam kết một mặt trận thống nhất trong cuộc chiến chống lại đại dịch 19 và sẽ bơm 5.000 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế toàn cầu Quý vị và các bạn vừa đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau cũng liên quan đến Covid-19. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.